mình nói cái lộn rồi, mất tập trung do rồi đây bỏ da xem xem lại nè qua ăn một trận gạt gạt dài là nãy còn nữa ok à cố gắng gạt dài được gạt dài chủ yếu là tìm chính thôi thoải mái tinh thần quýnh ờ, cố gắng nhầm mối không <laughs> và bị kịch à, vẫn có tiếng gà đúng không gà chạy rồi nó không gà thua gà cũng chẳng tìm nó có ở đâu nhưng đừng môn em mì thấy yêu mà đợi chết buồn <laughs> bọn ờ, ấy là bọn cướp nhỉ ừ bọn cướp, cướp ban chủ cướp mà bên bọn cướp có cái nó còn hay á không yếu đâu đúng đúng đúng bọn, ừ. bọn cướp pk Ồ, bên à, à bên e tám tuần đại đi hết rồi đúng không ừ đi qua đó đi qua tụi cà mau đẹp cà mau đúng bên đây hết rồi đúng rồi <laughs> rồi chuẩn bị nè 10 giây coi gặp ai lại <clears throat> hiện tại đang có một phòng tranh thủ đánh số rồi đỡ hết một phòng muốn ra rồi gặp đại đế võ lâm hùng bá đừng có láo rồi rồi nhồi máu máu máu gái rồi bắt đầu rồi ok giờ đang hai cái chết xong okay. đâu rồi này tôi quýnh quýnh quýnh chết rồi <laughs> đột qua thưởng trận cố lên nó ông lé <clears throat> <clears throat> đại sư huynh này con xoáy vèo vèo này ngày xưa nó là con gì nhỉ y trần còn chứ còn gì đứa gái bên ờ, con tí dâm hay gì bên ờ, Phải bên biển chắc gì sao bên nào đây luôn à đúng rồi biết rồi con uh, ờ, Liculi ừ. Liculi Liculi xong sau này đổi tên thành gì cuộc đời lãng tử lãng xẹt gì đó xong nó bán bằng đây ạ cái facebook là ông luôn ligoli ông cho đường môn không chưa cho đường vô. môn luôn á vô này vô này à, còn một phút rồi chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị ba hả ơi ơi lên này ba anh em về đầu bếp đúng không ừ, ừ. giờ thịt giờ thịt trả về Licule mình đang chờ đường một clip nữa để tên này thua một trận nào chưa thua một trận anh ơi thua một trận gà trận đó không chắc thắng đâu trận hai thua rồi vô rồi bị rồi ba mươi giây ai chung với em không hôm qua khải có đánh tống kim không có chứ em vô sau 10 phút mà đánh được tống năm mà dạ ăn đường sói lên tống năm giữ tống năm luôn lên được top 2 chứ mà đánh không nổi má bọn nó đi đông quá cứ nó dí còn ba bốn chục hai ba hai chục ạc cứ nó dí mình à, rồi quýnh sau lại em đi vứt lẻ cứ vẫn vẫn bọn uh, võ đang vô danh thần kiếm tô một à ờ nó cứ đi cổng bàn anh nó có hiệu ứng đầy đủ rồi ờ không phải chứ là không phải đúng không đội này như mình vừa gặp xong hay sao nhỉ không có ờ, nãy quá này, nó hai đội quá làm không biết rồi này khác máu nhanh nhanh rồi ok một đều đều một phút nha cảm ơi anh nghe anh Evan được chưa ăn được chưa một ăn rồi nó mình thiếu á rồi à, coi gặp ai dùng miếng chứ nhường nhường miếng xíu anh em nhường miếng xíu anh em rồi quýnh rồi sao anh em nhảy lên không cho nó chịu không được ừ. 20 giây 20 giây như vậy anh Tùng ơi à, ok ok mẹ mẹ mẹ quốc giỏi giang cái nữa hợp lý này nãy nó chưa thua ai mà 15 giây cứ như cậu ta thua một trận rồi em ơi thua trận thua mình đó giờ cho nó thua trận nữa cho nó, cho nó thua trận nữa hàng mình cho nó khỏi vượt qua cái tên kia gặp như cũ chiến thuật như cũ vô này rồi dọn ra nha dọn ra nha rồi, nè nè nè cẩn thận nha anh tùng cứ bắt thiếu lâm lại cho em nha nhồi máu này rồi rồi rồi nhồi máu giúp nè rồi phi trần này cố gắng các cái bùa rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. đúng rồi đúng rồi, rồi đúng rồi, rồi cứ từ bình tĩnh cứ từ bình tĩnh rồi quýnh à, thằng tiêu biểu rồi tiêu biểu dân nha rồi ok ok chạy rồi, tiếp chạy rồi, tiếp chạy rồi, tiếp rồi, rồi, giải giải, cứ chạy tiếp kết vua chạy tiếp kết vua rồi rồi rồi ok ok cứ chạy tiếp kết vua đừng đừng đừng đừng đợi chết nó nó đang dưới phía chân á đừng đợi chết đúng rồi đúng rồi đúng rồi kết vua phải chân đây kết vua phải chân đây kết vua phải chân đây rồi rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi cứ về bằng dưới vào chân dưới vào chân này dưới vào chân này rồi rồi rồi đúng rồi đúng rồi tí nữa nè nè nè máu vô nhóm máu rồi rồi nó chết rồi một cái nữa một cái cố lên tôi hết máu nha tôi hết máu nha rồi chạy vòng vòng chạy vòng vòng chạy vòng đỡ khải vòng vòng đỡ khải đợi Khải chạy vòng vòng đi Chị Khải đứng Bảo Trân được Khải đúng ra được gì đâu anh Tùng Sưởng Thiếu Lâm rồi Đúng rồi Bảo Trân này Bảo Trân chết nè Cứ tôi chạy vòng cái này Khải xí luôn Quay người tiếp tục quay người tiếp tục chạy đâu sao chạy đâu sao quên hay quá anh em ơi mấy cái tem này mà sao thua gọi ra bỏ ra bỏ ra còn thế thì đừng nói là để mẹ ngami cái tem cái tem này <laughs> à, quá hay luôn nói đó là giỏi anh em vẫn thấy hấp dẫn không còn bên này còn mười okay. còn 10 bình 11 bình má đang trụ ra hết máu luôn á đúng hết máu luôn á nói chung là nó quýnh cái chân đầu tiên đấy cái chân nó chạy dân dân đó bè bè này dưới nó quýnh đây à đó và với anh đánh đánh nhàn nhất còn 40 bình màu ôi <laughs> à anh tâm anh tâm anh tâm ơi đợi nha nhà cái turn rồi anh còn bốn bình máu không à, vẫn nha đúng rồi vẫn nha hợp lý tu nào là ví dụ con hai anh em mình anh tùng em bảo hết máu anh tùng cái bung ra anh em nhặt đồ trong thành nha thì nhưng mà phải em phải chạy ra cái chỗ cái nào, để nào bông dung đúng rồi nhặt nhẹ mất đúng rồi bông nó nhặt nhẹ mất ừ. ví dụ em bảo là chạy lên góc 3 giờ cái đúng rồi, em chạy trước lên thôi anh lên đi bung bung đó là này mình nhặt luôn anh anh nhớ là đỡ nhặt ờ, một ô luôn nhớ anh một ô luôn nữa ờ, cái ờ, bung ra anh em còn nhặt lại nữa ơi dạo ra thua hai trận thua bên tem mình hết nè nữa ừ, ok hay quá đội đội một đây đội quá hay ok tiếp tục dàn sau đây cho nên xem Silva sẽ ờ, đội uh, vừa loại thắng này vừa loại thắng bên này nha anh em đó sẽ dịu dèo này thắng hai lần rồi đấy kim chỉ ít hai cấp thật đây đó hai để thắng bây giờ phải gặp lại ba ba ba thằng cặc này để giết nó đúng rồi ba thằng cặc nhưng ghê nhưng ghê đừng môn này khá là vậy rồi, rồi, rồi. tâm phục khẩu phục mình đúng rồi đúng rồi, rồi. Cái, gì, cái gì đọc thua mấy trận rồi cái chưa na chưa, chưa đi chưa đi chưa đi chưa đi chưa na hai mươi sáu tận ừ à, thì nó hai mươi sáu tận mà nó chưa đi nữa chưa gặp nó <coughs> này vào chân anh nghe mi vào chân mình vip ờ, thôi mình vào gặp đội nó khi trần cứ chạy đánh nhá yeah. Dạ. xong rồi phải lựa lựa thì mới bút nhá lựa lựa đầu tiên nó chưa giết được ai đâu lựa lựa ăn chứ được đâu gia nghị mày mất tập trung quá chị vô khúc chưa mày mất xe mất xe chết chứ còn nghe thúy yên là này... nói chuyện không cái lúc gần vô mình khinh thường nó quá mình nói chuyện không <laughs> thúy yên này quýnh mấy cái chết chứ mấy mà ừ. thua thua hai trận hả Đó. thua, thua trận. một trận giết dạ dây hai trận giết dạ dây hai trận thua một trận uh, gà giờ muốn phải gặp lại đội gà một trận mới được gặp đội gà một trận mới được trận nữa thành à, hai uh, một thì đây một điều không <laughs> thắng trận thuộc giận nhiều ừ. giết nó trận với nhau có gặp lại gà và thường trận cuối cùng đẹp quá <laughs> tem mùi mùi này thấy yên đau thấy yên trưởng này yếu xìu mà cái này thấy mấy cái banh nhà mấy mà hôm <coughs> qua nhà bị lỗi thì chồng bị lỗi chạy đỡ mất xe chết <coughs> rồi đúng không hai phút Long bị hoạt động ra ơi <laughs> Thôi, để anh gọi vợ anh cái Rồi tới nữa đang hoạt động gọi rêu réo nữa. <laughs> Rồi, gọi ra đây. Gọi ra sẽ sale sale. Thắng hai trận rồi nha anh em. Kiếm Lâm đô 1. Ừ, đó. Đánh bà bà chỉ cần sơ hở một người thua là thấy thua rồi người thua phải thua rồi thấy chết phải thua người chết phải thua đó đà lạt giỏi da thiếu lâm đào này đó đồ một siêu làm luôn nghe mười bảo chân nghe mười bảo chân cũng khá là khỏe còn ngạch bên này thì ờ, ạc nghe mười cờ lon quấn tùng đồ đạc thì chuyển qua thôi không có sách vở gì hết hạng 301 là hiểu rồi đầu bếp đầu bếp rồi đây. Đây. 45 giây. Cố gắng là bạn gàng một lần rồi, đổ, đổ thua một cái. One hết đây, từ từ one hết đây, mít ăn bị rẻ lắm. Anh nắm đom ơi. Anh nghe. Cái nick à, ngày mình kiếm anh còn đồi tạm tạm trong đó không? Để mình gửi luôn cho ổng luôn. Trong map bắn tạm. Thì hỏi phi trần anh còn cái áo này rồi em điêu cho nó hết luôn á điêu điêu vô cho con áo. nghe mười người mười hết áo luôn mười chín phục hồi 40 mươi sinh lực trăm bao là thiếu mỗi đầy nốt đã đó ok đánh đánh đánh đánh đánh đánh ok sau này em, em giải quyết vấn đề đó bên này em giơ cây kiếm có thử bước qua chọn <coughs> rồi bắt đầu rồi không gặp được không gặp được thôi tối gặp rồi nhồi máu nha rồi nhồi máu bắt đầu đi hết luôn đó. đi hết luôn rồi ok rồi ok ăn bốn trận à, bữa nay đồ gà ông rồi <clears throat> hai con luôn một con gà <laughs> rồi không thứ yên rồi ok ăn không em tôi đi trời tháng hai à, tháng hai mươi thua một rồi nha anh em rồi ok rồi tối nay dạ. à. làm tiếp nha anh Tùng ơi đi học ok hoạt động à, anh em xem video đừng quên đỡ làm like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi đó bào chân này nè bào chân ngày mười này hai món thủ lý áo chia à, lên phần cho hoạt động lên lên phần tập trung anh em ơi đồ đồ thì quá không lời vào mùa lên phần tập trung anh em ơi nghĩ phần tập trung rồi ừ